Caritama. Lata nama som ye lili tang khat pan tang nga vang leng to bo nang nang ma tena mun pang zak tak ke elom hi um ken galungot mama hi to pang um sung galungot mama a kalung sim à. la ka pumpi ang nung tapasian tunga à. lung na mama in ala sa hi vang liang to pa ka kumpila ka pasien or na pyak data ko kin ngon on ending mu a piao piao and e, e, ending a om na ding an to a coin na ding bu amu hi nang nang mai en sung ka teng gen, nang ma phat na asangi nge mi te thu pa nga mi yo hi nang ma nang ma tung panin tha na nga in zion zo na lampia do no mi ten cho pa nga mi yo yu xiam lo xiam lo tong pi đừng đam mê tôi nói cái gì mà ngang zun không được nào tôi mong nghe Radita Mazur. Lada namba songgela li tangkat pentangadong valento pao nang bak nang mate namun panglata king eloma hiyam king kalungger mama hi to pa wang sung kalungger mama a kalung simla kapumpi anung tak pasyan tungalum do mama in la asahi Valento paka kumpila ka pasiano na biak na tawa gorgi na ngone na ending mua pia pia en a um na ding ano te a koi na ding bu a muhi nang ma in sunga teng en nang ma phat na sangi nge mi te chup nga mi hiu hi nang ma tung panin ha na nga en zayon zut na lampi atono mi te chup nga mi hi hi 啊，行了行了行了。 lungdamma ma e à, an Paul anh an Paul xem siam thei mò à avek pina à, to pana an Paul pol à, avek pina to pana thupa ong piak